Hello, xin chào tất cả các anh chị đầu tư ạ. Hôm nay Dũng chia sẻ với anh chị em với một cái chủ đề thực sự là hot. Đó là bạn có thể đạt được 50 đến 100% lợi nhuận kể cả khi bạn chưa biết gì. Có lẽ nhiều bạn khi mà Dũng chia sẻ cái điều này thì bạn sẽ thấy là thực sự rất tò mò và có thể có rất nhiều bạn phản đối khi mà những cái chia sẻ này nó đang cực kỳ là vô lý. Nhưng hãy xem hết cái video này của Dũng của ngày hôm nay xem liều đó thực sự vô lý hay không và hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là bí quyết để chúng ta có thể đạt được 50 đến 100 phần trăm lợi nhuận kể cả khi bạn chưa biết gì Ok đó là điều đó là tuyệt vời đúng không ạ Đầu tiên chúng ta sẽ cần có ba bước ạ ba bước để chúng ta sẽ xác định xem là cái cổ phiếu đó nó đạt cái tiêu chí gì ạ Đầu tiên các bạn sẽ nhớ cho Dũng là cái bước đầu tiên là bước cực kỳ quan trọng có lẽ là bước quan trọng nhất mà bạn cần phải biết được đó là chúng ta cũng cần phải xác định cái xu hướng của nó bạn cần phải cho những cái xu hướng của nó về trung hạn ngắn hạn và dài hạn nó trong một xu đi lên chẳng hạn như các bạn đã biết rồi xu hướng của nó là 200 ngày nó phải dốc lên xu hướng 150 ngày phải nằm trên 200 ngày và xu hướng 50 ngày phải nằm trên xu hướng 150 ngày đấy là cho chúng ta biết rằng cái cổ phiếu chúng ta đã bước vào một cái trend đi lên và tăng khá mạnh đúng không những cái bước điều thứ hai bước thứ hai mới là bước quan trọng có lẽ là bước quan trọng nhất nếu mà thiếu cái bước này thì tất cả chúng ta sẽ thất bại và chúng ta không thể đạt được thành công như Dũng chia sẻ nên đây là cái bước mà bạn cần phải lưu ý và khi mà chúng ta biết rằng xu hướng cổ phiếu đã đi lên rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải quan sát cái nền chúng ta gọi là cái nền tích lũy với nền tích lũy này nó cần phải đảm bảo được cái điều gì ạ thứ nhất là các bạn thấy rằng là khi mà cổ phiếu tăng đúng không cổ phiếu tăng thì giá tăng mà khi cổ phiếu giảm thì giá giảm điều kiện đầu tiên nó là điều kiện kiên quyết điều kiện cực kỳ quan trọng điều kiện thứ hai bạn cần lưu ý nữa đó là việc mà thị trường chung giảm hoặc giảm rất mạnh có thể có những đợt giảm 10 đến 15 phần trăm các bạn nhớ nhá đây là cái điều kiện quyên quyết quyên quyết điều kiện quan trọng cực kỳ quan trọng nếu mà thiếu cái điều kiện này thì các bạn không thể thành công được đây là cái điều kiện mà để các bạn biết rằng cái cổ phiếu mà bạn chuẩn bị tham gia mua nó phải là những cái cổ phiếu mạnh nhất thị trường nó phải là cổ phiếu trở thành những siêu cổ phiếu trong một chu kỳ tiếp theo nên nếu bạn thiếu cái điều này thì những cái chia sẻ mà Dũng đang chia sẻ với quý vị các bạn sẽ dẫn đến thất bại các bạn nhớ nhỉ sẽ dẫn đến thất bại nên các bạn cần lưu ý là những cái cổ phiếu này nó cần phải là giữ được một cái xu hướng của nó kể cả thị trường chung giảm rất mạnh nhưng nó vẫn phải giữ được cái xu hướng của nó và bạn biết rằng là càng về cuối giai đoạn trong cái xu hướng chuẩn bị đi lên thì cái điều kiện số 3 điều kiện quan trọng nhất và lúc này là lúc là chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió là lúc mà chúng ta có thể bước lên tàu vậy cái bước lúc mà bước lên tàu thì cái điều kiện mà chúng ta gọi là quan trọng nhất nó phải là có khối lượng khối lượng được cái khối lượng giao dịch này nó phải cạn kiệt nó phải nhỏ giọt giống như chúng ta thấy rằng là ờ, không có một cái khối lượng nào bán ra nữa nó chứng tỏ là cái cổ phiếu này nó đang mạnh hơn thị trường tức là thị trường có giảm đến đâu cho nữa thì nó đó đang là rất nhiều các dòng tiền lớn họ thu gom không còn một lượng cổ phiếu là giá. tức là khi họ thu gom không còn một nhà đầu tư nào còn giữ lại cổ phiếu trong cái vùng này nữa thì đây là điều kiện quan trọng điều kiện quyên quyết để cho biết là cái cổ phiếu này đang rất là mạnh đang được thu gom hết trên thị trường và chúng ta sẽ à, đến cái cách mà để chúng ta mua cổ phiếu nha chúng ta sẽ nói là cách để chúng ta mua cổ phiếu thì cái mua cổ phiếu có thể Dũng đưa đây là cái bước số 4 để cho các bạn nhìn nó dễ hơn đúng không để chúng ta giải ngân chúng ta dễ hơn giả sử khi mà các bạn có khoảng độ 1 tỷ các bạn cứ tính 1 tỷ đấy ạ cho nó dễ dàng à, và các bạn khi mà các bạn mua cổ phiếu này thì các bạn mua nhiều lắm nhỉ nhiều nhất là khoảng 40 phần trăm nhá nhiều nhất là 40 phần trăm trên danh mục còn thông thường các bạn mua khoảng độ 30 phần trăm 30% doanh mục thôi ạ tức là khoảng mua được 300 triệu còn số còn lại thì các bạn sẽ không mua bởi vì việc mà chúng ta đầu tư hết ạ mua hết thì dẫn đến tình trạng là không may nó có một cái rủi ro nhất định bởi vì không phải cổ phiếu nào cũng là cổ phiếu uh, mua là thắng tuy, tuy rằng là cái cổ phiếu này rủi ro là cực kỳ thấp nhé, rủi ro là rất là thấp và thứ hai là thường nó sẽ trở thành những siêu cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta giải ngân như sau nếu giả sử chúng ta đã có khoảng độ 300 triệu để các bạn giải ngân thì cái vùng tích lũy này, này cái vùng tích lũy cái vùng cạn kiệt này, này đến thời điểm này các bạn giải ngân cho Dũng là 25% nha. Giải ngân cho Dũng là 25% danh mục của mình từ một cái nền tích lũy cạn kiệt siết chặt này thì đây là cái vùng giải ngân cực kỳ quan trọng. Trong trường hợp này nếu cổ phiếu của bạn nhé, nếu cổ phiếu của bạn bị giảm chúng ta gọi là bị giảm chúng ta nhớ là bị giảm bị lỗ chúng ta gọi là bị lỗ thì chúng ta sẽ có ba cái đợt cắt lót cắt lót thứ nhất là chúng ta lỗ 4 phần trăm chúng ta cắt 30 phần trăm trong cái số mà chúng ta giải ngân 25 phần trăm trước đó nếu mà cắt lót giảm 6 phần trăm thì chúng ta lại cắt lót bao nhiêu ạ cắt lót 30 phần trăm nữa và nếu mà là giảm đến 8 phần trăm tức là cái cổ phiếu mà chúng ta mua ở đoạn này nó giảm đến 8% thì chúng ta cắt lót hết và rõ ràng là cái thiệt hại của chúng ta trong danh mục của chúng ta cực kỳ ít đúng không rất là ít bởi vì sao Dũng lại nói cái điều này bởi vì các bạn muốn đạt được 50 đến 100% lợi nhuận thì đầu tiên chúng ta cần phải phòng thủ phòng thủ chúng ta đang có hàng tấn công rất là mạnh đây như nếu cổ phiếu nó có những cái điều kiện này thì đây là cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cái cổ phiếu những cái hàng tiền đạo rất là xuất sắc chúng ta nhớ này hàng tiền đạo rất là xuất sắc rất là mạnh nên tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta vẫn cần phải phòng thủ phòng thủ nếu cái giai đoạn đầu tiên chúng ta mua nó có bị vi phạm đúng không vi phạm và sau khi mà cổ phiếu nó vẫn giữ được nhịp tăng thì đây là lúc mà chúng ta giải ngân nốt số vốn còn lại đấy là các bạn nhớ nhớ không đây là cái lúc mà chúng ta giải ngân số vốn còn lại tức là chúng ta có khoảng độ 70 đến 75 phần trăm cái số vốn ở đây chúng ta giải ngân nốt và sau khi mà chúng ta giải ngân nốt thì cổ phiếu có thể tăng 15 đến 25 phần trăm và chúng ta cũng bán khoảng 15 phần trăm chúng ta bán dần 20 phần trăm một 20 phần trăm một đến khi mà chúng ta bán hết thì thôi lúc đó thì có thể lãi trung bình chúng ta sẽ là khoảng 20 phần trăm trong một cái nhịp như này các bạn thấy tuyệt vời không ạ đây là cái cách mà thực sự dù là bạn không biết không biết về đầu tư chứng khoán bạn chỉ quan tâm đến là thị trường chung giảm mạnh nếu bạn uh, có một cái biểu đồ giống hệt như này và ngày mai sáng mai bạn sẽ được Dũng chia sẻ cái biểu đồ này và bạn có thể là download ở trên cái đường link bên dưới là bạn sẽ có thể có những cái công cụ để bạn, bạn ờ, quan sát theo dõi với cổ phiếu giống như vừa Dũng đang theo dõi này và nếu các bạn thấy rằng là uh, những cái điều mà Dũng chia sẻ này ừ, giả sử nó không đúng đi ạ chúng ta đặt câu hỏi là liệu nó đúng không hay là nó có thực sự chính xác hay không thì Dũng sẽ chứng minh cho chúng ta tất là những cái siêu cổ phiếu tốt nhất trên thị trường trong rất nhiều năm qua nó đều có một cái tiêu chí này nha yeah. nó đều có tiêu chí này và năm nào Dũng cũng tìm được cái siêu cổ phiếu đặc biệt là những cái bạn mà uh, học viên những khóa cũ thì đều được nhận những cái học đều nhận được những cái cổ phiếu tương tự như này và hôm nay chúng ta sẽ thử quay trở lại quá khứ một chút ạ đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu VCS ở đây thì chúng ta sẽ bị mất cái phần ờ, gọi là cái biểu đồ thị trường chung nhưng nếu bạn nào có cái biểu đồ của thị trường chung ở thời điểm này thì thị trường chúng ta đang giảm rất là mạnh đúng không cực kỳ giảm sâu như trong đó là con cổ phiếu VCS nó không giảm thậm chí là chúng ta nhìn này chúng ta sẽ có một cái một số khái niệm để chúng ta đo lường thứ nhất là trong cái trình rũ bỏ đầu tiên chúng ta thấy khối lượng rất là lớn đúng không và nó có quá trình sách ao thứ hai khối lượng thì nó, nó có thể thấy là giảm đi khá nhiều tuy nhiên thì với cái việc mà theo dõi cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi giả sử ở đây với thị trường chung nó đang lao dốc nó đang giảm rất là sâu như vậy và cổ phiếu chúng ta vẫn giữ được nhịp chứng tỏ là cái cái lợi nhuận cổ phiếu này cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu khả năng tăng trưởng cổ phiếu này trong cái thời gian sắp tới là rất là mạnh đúng không sắp tới là rất mạnh nên chính vì vậy thì các bạn tiếp tục đợi chờ đợi chờ đợi chờ và chúng ta biết rằng là trước khi cổ phiếu đi lên thì cái điều đầu tiên nó cần phải có những cái chúng ta gọi là những cái điểm xác nhận và bạn chỉ cần mua ở những điểm xác nhận này khi mà cổ phiếu bắt đầu bứt phá đi lên thì đây là thời điểm có độ an toàn hay là chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió ở ờ, một cách là thực sự là rất tuyệt vời tại vì thứ nhất là thị trường giảm rất sâu mà cổ phiếu chúng ta không giảm được đúng không không giảm và chúng ta nhìn lại cái xu hướng của nó đó là đây chúng ta nhìn là 200 cũng hướng lên 150 cũng hướng lên và 50 cũng hướng lên và chúng ta kiên nhẫn đợi bởi vì thị trường giảm rất sâu rồi mà cổ phiếu chúng ta đã chống được tất cả những cái khó khăn nhất của thị trường thì chả có lý do gì khi thị trường lên cổ phiếu chúng ta nó lại đi giảm vậy các bạn thấy rằng là đấy là những bí mật mà gần như các bạn không được bất cứ ai trên thị trường tiết lộ nha không được bất cứ ai trên thị trường tiết lộ cái mà chúng ta nhận thấy đó là gì ạ mọi người đã nhận thấy từ trước đến nay đó là gì đó là mọi người luôn luôn nhận được là mua cổ phiếu giá này rẻ lắm giá kia tốt lắm nhưng sau khi bạn mua vào từ cổ phiếu lại tiếp tục chúc đầu lao xuống và bạn lại tiếp tục thua lỗ đầu tiên là 5% sau đó 10 phần trăm 15 sau 20 thậm chí 30 phần trăm nếu bạn sử dụng margin thì số cái lỗ của bạn nó lên đến 60 phần trăm khi bạn đã lỗ 50 phần trăm rồi thì bạn phải bao nhiêu ạ bạn phải biết bao nhiêu phần trăm hòa vốn đúng không ạ bạn thấy bao nhiêu phần trăm hòa vốn ạ bạn phải lãi 100 phần trăm mới hòa vốn vậy bạn cứ lao dốc bạn giống như là con thiêu thân đó, cứ nhảy vào để trung bình giá xuống và có một khái niệm như này có thể các bạn chưa biết đó là khái niệm đó là khái niệm cấp về gì các bạn biết không ạ khi mà chúng ta có lỗ càng lớn thì chúng ta nâng quy mô lên là nâng quy mô lên để chúng ta tiếp tục bắt đáy nâng quy mô để chúng ta trung bình giá xuống và cái khả năng thua lỗ của chúng ta lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục giảm rất là sâu nên đấy là lý do vì sao 95% các nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ khi họ thua lỗ thì họ chuyển sang một giai đoạn đó là đầu tư tăng à, đầu tư giá trị xin đó ạ đầu tư giá trị chiến lược đầu tư giá trị là chiến lược mà phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ sau đó chuyển sang một chiến lược đó là đầu tư dài hạn và trong quá trình đầu tư dài hạn thì có một số trường hợp nó gì ạ à, nó có thể may mắn cổ phiếu quay trở lại nhưng có rất nhiều trường hợp thì sau khi mà cổ phiếu không quay trở lại chúng ta bán xong thì có thể nó sẽ tăng lên chúng ta sẽ kiểm đếm một lần này nữa xem nó như nào chúng ta nhớ là năm 2019 ạ đây là một cổ phiếu có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy là cổ phiếu cũng khá được rất nhiều người ưu chuộng hay là bạn Mai Phương Thúy bạn cũng mua cổ phiếu này và bạn với bạn thì bạn cần phải làm gì để chúng ta hiểu được làm sao cổ phiếu này mạnh có thể các bạn sẽ thấy rằng là Dũng không phân tích về cơ bản ở đây bởi vì cái video này Dũng nói là những nhà đầu tư không biết gì cả kể cả là con số không nhưng chỉ cần theo dõi cái video này của Dũng và làm theo tuần tự những gì Dũng chia sẻ thì Dũng tin chắc rằng bạn chắc chắn sẽ có những lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm đây là cái điều mà các bạn cần phải làm theo đúng yêu cầu mà Dũng chia sẻ thế thì ở đây các bạn thấy là thị trường đang lao dốc à, lao dốc rất là khủng khiếp đúng không cái thứ hai chúng ta thấy rằng là khi thị trường lao dốc cổ phiếu chúng ta nó không những không giảm mà nó vẫn tiếp tục tích lũy rất là khỏe đúng không thích cái điều gì để giúp cổ phiếu này để chúng ta biết rằng cổ phiếu này nó khỏe thứ nhất là chúng ta thấy là trong một cái xu hướng đi lên trước đó nó có một cái khối lượng rất là khổng lồ chứng tỏ đây nó phải là có một những cái tổ chức nó phải có những cái quỹ nào họ tham gia vào chứ không thể nào mới nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua vào được vấn đề thứ hai chúng ta thấy rằng là những cái đợt rũ bỏ ở những vùng hỗ trợ này này tất cả những cái quá trình rũ bỏ những hỗ trợ này thì khối lượng nó có xu hướng giảm dần chứng tỏ là cái sự vắt kiệt với nguồn cung trên thị trường cái quá trình mà thu gom các cổ phiếu đã đến mức là cạn kiệt tức là cổ phiếu không thể nào uh, bị bán tháo được nữa kể cả những đợt bán tháo gãy vùng hỗ trợ này cổ phiếu cũng không có quá trình bán ra một lượng cổ phiếu cũng không quá có quá trình bán ra bởi vì cổ phiếu đã được thu gom hết của các nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là tuyệt vời không ạ chúng ta lại thấy là tiếp tục cái xu hướng về đường 200 cũng xu hướng lên 150 xu hướng cắt 200 ở phía trên và đường 50 nó nằm ở trên cùng đây là một cái yếu tố quan trọng để biết rằng là cổ phiếu chúng ta chuẩn bị bước vào một xu hướng tăng ngắn hạn nếu xu hướng tăng ngắn hạn trung hạn tốt dài hạn tốt thì điều gì sẽ diễn ra với một chu kỳ của cổ phiếu này và bạn chỉ cần mua cổ phiếu này thời điểm này thứ nhất là mua cổ phiếu thời điểm này một là nó đã hình thành một xu tăng bởi vì quá trình tích lũy ở đây nó rất là dài và nó làm cho chúng ta cái thấy là cái nền giá rất ổn định đúng không chúng ta có thể nhìn bất thường ổn định cái thứ hai các bạn chỉ cần đo lường thôi mỗi một lần giảm sâu đây ở ờ, các bạn nhìn thấy cái vùng hỗ trợ này này đây là cái vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ các bạn có thể theo dõi những video về cơ bản trong thời gian tới khi mà Dũng phát những video về cơ bản dành cho các nhà tư đầu tư mới bắt đầu thì bạn thấy rằng những vùng này khối lượng bắt đầu có cái cạn kiệt một số chuyên gia thì không sử dụng khối lượng để đầu tư à, Dũng không muốn nói là nó tốt hay không tốt nhưng tuy nhiên thì cái phương pháp này của Dũng đó là sử dụng chiến lược VSA và khi mà sử dụng chiến lược VSA thì khối lượng không thể thiếu được trong cái phương pháp này còn bạn sử dụng phương pháp phương pháp khác đó là lý do của bạn và bạn biết là cổ phiếu này sau đó thì từ cái điểm mua này cổ phiếu này tiếp tục tăng rất là mạnh chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa như là PHR đây là cổ phiếu Dũng cũng đã khuyến nghị rất nhiều học viên tham gia ở năm 2019 và các bạn biết rằng là những ai học viên của Dũng có lẽ là theo dõi các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những cổ phiếu này Dũng đều chia sẻ rất là kỹ đến bây giờ trên bản tin nó vẫn còn bạn có thể uh, quay trở lại theo dõi cái bản tin cổ phiếu thì bạn thấy rằng là một cái quá trình giảm rất là mạnh đi xuống giảm cổ phiếu vẫn đang tạo ra nền tích lũy và bạn thấy là cái xu hướng ở đây bắt đầu hình thành này. với bước đầu tiên các bạn thấy xu hướng hình thành và bạn thấy rằng những cái điểm mua như này cực kỳ quan trọng thậm chí là những cái đợt mà nó giảm sâu như này không những cổ phiếu không giảm mà nó lại tiếp tục tích lũy tiếp tục có những đợt rũ bỏ khối lượng bắt đầu giảm dần giảm đến lúc mà chúng ta thấy là nó không còn một lượng cung trên thị trường nữa các bạn chỉ cần đo lường đoạn này thôi ạ à. trong đầu tư chúng ta cần phải nắm được quy luật các bạn phải nắm được quy luật quy luật cung cầu tất cả quy mọi thứ nó là quy luật bởi vì quy luật nó luôn luôn lặp đi lặp lại vấn đề là cổ phiếu chúng ta bị thu gom bị thu gom thu gom đến lúc mà không còn cái lượng mà cổ phiếu trên thị trường thì quy luật là cung quy luật là cung gì à? cung ít cầu lớn thì kiểu gì nó sẽ tăng đúng không tại vì làm gì có cầu bán ra nữa nhỏ lẻ đã được, được mua hết rồi đã được thâu tóm hết rồi thì còn gì mà có thể tăng nữa và sau khi bạn nắm được quy luật cầu thì bạn cần phải biết được quy quy trình quy trình là bước một làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì khi mà chúng ta nắm được quy trình thì chúng ta có những checklist để chúng ta thực hiện chu kỳ quy trình đó thì giả sử cái checklist mà quy trình mà Dũng uh, chia sẻ đó là đầu tiên chúng ta phải nắm được xu hướng cái thứ hai chúng ta phải xem là cái cổ phiếu mà quan sát trên thị trường đây nó có mạnh hơn thị trường chung hay không hay chúng ta ở trong viêm O'Neill thì ông gọi là chỉ số đấy ạ RS à, RS đây là cái chỉ số và nó nói cổ phiếu chúng ta đang mạnh hơn thị trường và khi bạn thấy nó mạnh hơn thị trường thì những cái điểm xác nhận như này an toàn đầu tiên phải nói về độ an toàn rủi ro là rất thấp đấy đầu rủi ro rất thấp và Dũng đã chia sẻ cho bạn là cách để chúng ta bán cổ phiếu khi vi phạm rồi còn sau đó thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu lên thì bạn cứ 15 phần trăm các bạn bán 20 phần trăm tiếp tục lên tiếp tục lên bạn bán hết thế là xong một chiến lược đầu tư mà thứ nhất là an toàn hiệu quả và trong một năm thì các bạn có thể sở hữu khoảng 4 đến 5 cổ phiếu dạng như này thì lợi nhuận của bạn có thể đạt được mức 50 đến 100% lợi nhuận thực sự nó không phải là vấn đề và Dũng cũng chia sẻ một cái cổ phiếu này giống như năm 2000 trăm ờ, đây là cái mua cổ phiếu cũng chia Dũng chia sẻ đó là 18 19 ạ thì khi mà thị trường nó vẫn đang lao dốc như này đây lao dốc như này bạn nào những bạn mà theo dõi chắc chắn là bạn đều biết là Dũng bảo Dũng tặng một cái cổ phiếu này để các bạn ăn Tết bạn nào nhớ không ạ Dũng bảo tặng tôi tặng các bạn một cổ phiếu để các bạn ăn Tết bởi vì thị trường đang lao dốc thị trường đang rất là xấu và Dũng tặng nhưng cái tặng của món quà đấy thì cũng chỉ một số người họ biết được thôi ạ chỉ một số người rất ít họ biết được thôi bởi vì họ không được Dũng chia sẻ bí mật này các bạn ơi các bạn thấy thực sự là may mắn khi mà hôm nay Dũng chia sẻ bí mật này bởi vì bí mật này gần như không được tiết lộ trên thị trường cũng không ai tiết lộ với bạn và hôm nay các bạn là những người thực sự là Dũng yêu quý thực sự là Dũng rất là là trân trọng và đây là bí mật bí mật chưa bao được tiết lộ chưa bao được tiết lộ và bạn biết rằng là những cái quá trình dũng bỏ siết chặt như này và điểm mua đây là cái điểm mua rất tuyệt vời đúng không ạ bạn thấy là khả năng thua lỗ trên một cái kênh xu hướng như này gần như sẽ là bằng không nha khả năng bằng không dũng không nói là không có khả năng thua lỗ nhưng cực kỳ là thấp đây là những lý do vì sao bạn cần phải áp dụng chiến lược đầu tư này và trong năm 2020 ok thì cái cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu chúng ta có thể thấy rằng là thị trường giảm rất là mạnh đúng không những cổ phiếu của chúng ta nó mạnh hơn thị trường và đây cũng là một cái cổ phiếu để chúng ta tiếp tục theo dõi xem là trong 3 tháng tới 6 tháng tới nó diễn ra như nào và đây là phần kết để cho các bạn biết rằng là những cái điểm mua như thế này hoặc là những thời điểm mua như thế này xem cái cổ phiếu này có an toàn hay không ở trong video này thì các bạn sẽ thấy là Dũng không nói một chút nào về cơ bản tuy nhiên thì thưa thông thường thì nếu mà nó có cơ bản tốt hay đặc đặc biệt là cổ phiếu tăng trưởng nữa thì đó là sự yên tâm tuyệt đối trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã thực sự yêu quý Dũng và đang lắng nghe theo dõi chia sẻ à, video này của Dũng trong tối nay nếu các bạn áp dụng chiến lược đầu tư này hiệu quả thì hãy comment ở phần bên dưới để cho nhiều người biết để họ cũng ứng dụng và có nhiều lợi nhuận trong quá trình đầu tư và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video này của Dũng ngày hôm nay nếu bạn thấy là video này có ích thì hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới bởi vì ngày mai Dũng phát video bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được những video mà Dũng chia sẻ như buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn thành công và xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều